chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Các bạn thân mến, đây là buổi học đầu tiên của khóa học không đồng dành cho tất cả các bạn đang tham gia ở trong group lớp của chúng mình. Và như chị đã hẹn cùng với các bạn thì ngày hôm nay tác phẩm đầu tiên mà chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu đó chính là Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Chị tin chắc hẳn rằng những bạn đang tham gia trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị Có lẽ đối với các em thì đến thời điểm hiện tại kiến thức nền vẫn đang thực sự là một đối thủ chúng ta cần phải vượt qua Thế nhưng chị mong rằng với một cái tinh thần hãy đón nhận mọi nguồn kiến thức một cách thật nhẹ nhàng và chân thành thì chị tin là các bạn cũng sẽ có thể chủ động lĩnh hội được kiến thức và từ việc các bạn lĩnh hội được kiến thức các bạn cũng có thể tiếp nhận lại yêu lại từ đầu những cái phần kiến thức nền này Chị mong là sau những buổi mà chị phát trực tiếp thì các em sẽ có thêm thật là nhiều những cái kiến thức bổ ích để ngay lập tức vận dụng vào những bài thi gần nhất của các bạn. Và xa hơn nữa sẽ là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia của chúng mình nhé. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Hãy cùng gửi lời chào tới chị nhé. Và hãy giới thiệu một chút về bản thân mình để chị Hiên có thể nhìn thấy những mầm non 2K5, những gọi là gì ạ, tân sinh viên đại học tương lai được không ạ? <laughs> các bạn ơi, Đâu rồi ạ? À? Xin chào, xin chào Minh Chi, xin chào em nào cùng gửi lời chào tới chị và mọi người nhé Chị sẽ đợi thêm khoảng 1-2 phút nữa Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay ngay và luôn nha Xin chào Quỳnh nha, xin chào Phan Hạnh, xin chào các bạn Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở trong buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên chưa? À, xin chào Diễm Quỳnh, xin chào Uyên Xin chào các bạn, các bạn hãy cùng gửi lời chào tới chị trong buổi ngày hôm nay nha Và như chị đã nói, Mục tiêu cao nhất của chúng mình là gì ạ? Là yêu lại từ đầu kiến thức nền các tác phẩm văn xuôi. Được không nào? <laughs> nào, xin chào, xin chào Nhung, xin chào em, xin chào các bạn, xin chào Thùy Trang. Chúng mình cùng đợi thêm 30 giây nữa nhé Cùng nhau đếm ngược 30 giây Sau đó thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay Ngay và luôn cùng với chị Xin chào Thanh Thương Hãy chuẩn bị sách giáo khoa Chuẩn bị vở ghi Và nếu như các bạn có cái bộ ấn phẩm những bạn mà đã đăng ký tham gia khóa học 10 ngày cùng với chị mà đã có cái bộ ấn phẩm này rồi thì các bạn có thể nhanh chóng mở cái bộ ấn phẩm này ra cùng với chị nhá. Rồi ạ, à, 200 bạn chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Hiện tại bây giờ chị Hiên đang thấy là ở đây là có khoảng là 170 bạn rồi. Đợi thêm 30 bạn nữa chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Các em ơi, chị sẽ thông báo lại một chút về cái lộ trình chiến dịch của chúng ta. Chúng ta có 4 ngày được học tập cùng với nhau ạ. Và các bạn thấy là chị đã lên cho các bạn một cái lộ trình khá là rõ ràng Đúng không ạ? Cho cái à, chiến dịch này rồi Và chúng ta sẽ tuân thủ Chúng ta sẽ làm theo cái lộ trình mà chúng ta đã đề ra cùng với nhau thôi Đương nhiên là chị cũng phải trao đổi ngược lại là như thế này Chị sẽ không thể nào có đủ thời gian để phân tích toàn bộ tất cả các vấn đề trong các tác phẩm cho các bạn được Vậy nên chị sẽ lựa chọn ra một cái vấn đề tiêu biểu nhất ở trong những cái tác phẩm này để làm rõ cùng với các em các bạn nhé. Thì ở trong buổi 1 là chúng ta sẽ cùng với nhau khám phá về vợ chồng A Phủ. Ok chưa ạ? Sau đó là buổi số 2 chúng ta sẽ đi tìm hiểu về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Buổi số 3 chúng ta sẽ đi học về vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Và buổi cuối cùng chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường hoặc là rừng Xá Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Tùy theo hôm đó chúng ta sẽ vote xem là chúng ta cùng nhau học cái tác phẩm nào, văn bản nào các bạn nhé. Ok chưa ạ? Có thể là ai đã đặt tên cho dòng sông hoặc cũng có thể là rừng Xá Nu nhá. Nói chung là các bạn cứ, các em cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ cùng vote để đưa ra được cái câu trả lời chính xác nhất và chúng ta sẽ lựa chọn một cái văn bản để chúng ta học Tất cả những cái phần phát trực tiếp này thì chị sẽ không lưu lại đâu. Vậy nên là các bạn hãy thu xếp thời gian để tham gia nhé. Chị tin rằng là những cái buổi học này sẽ là những cái buổi học cực kỳ có giá trị đối với các em Ở cả giai đoạn này và cả cái tiến trình các bạn ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia nữa Được không ạ? Những bạn nào đã có cái bộ tài liệu của khóa học 10 ngày thì có thể chuẩn bị thêm Còn nếu như không có hoặc chưa có thì giúp chị là chuẩn bị vở ghi cộng thêm với đó là cái sách giáo khoa để chúng ta cùng với nhau làm. Các em nhá. Thế là chốt xong nhá. Đấy là những cái vấn đề mà chị đưa ra ở đây nhá. Và có một cái thông tin nữa chị muốn thông tin ngay đến với các bạn. Đấy là trong buổi học ngày hôm nay. Ờ, sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, những bạn nào đã tham gia buổi học ngày hôm nay, nếu như các bạn đăng ký khóa học 10 ngày, chị sẽ tặng cho các bạn thêm một cái cuốn này. Bên cạnh cái bộ 10 12 cuốn các bạn tất lẽ dĩ ngẫu được tặng thì những bạn nào tham gia trong buổi ngày hôm nay khi đăng ký khóa học 10 ngày tặng thêm cuốn bộ đề trọng tâm lớp 12 Đây mở thử cho xem Các đề sẽ được trình bày kiểu kiểu như thế này Đấy ạ, à, đây là một cái lời chào đầu đây ạ à. Cấu trúc đề thi này Đó, tặng thêm cho một cuốn này nữa Đấy, những bạn nào mà tham gia thì cáp lại màn hình nhé Để nếu như mà có đăng ký khóa học 10 ngày thì chị sẽ tặng thêm cho một cái cuốn này nhá Và sẽ dành cho duy nhất 20 bạn nhé Dành cho duy nhất 20 bạn còn khóa học 10 ngày là khóa học như thế nào thì chắc hẳn là các bạn cũng đã viết biết rồi. Thôi trên tinh thần như thế, bây giờ chúng mình sẽ học luôn nhá. Các em ơi bắt đầu thôi không muộn quá rồi. Chúng mình cùng bắt đầu nhá. Đây ạ. À, tôi có vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài. Được không ạ? Tôi có vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài. Các em ơi. À, nội dung mà ngày hôm nay chị Hiên lựa chọn để học cùng với các bạn. Đây ạ, à, chị sẽ ghi vào đây nhé. Đó là chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Và đặc biệt đó chính là nhân vật Mị trong Đêm tình mùa xuân Các bạn nhé, nội dung chính ngày hôm nay là nhân vật Mị Chúng ta có văn bản Chúng ta có văn bản Nhớ ghi bài nhá Nhớ ghi bài nhá Được không nào? Nhớ ghi bài đấy Văn bản Vợ chồng A Phủ Vợ chồng A Phủ Của nhà văn Tô Hoài Và nội dung trọng tâm ngày hôm nay Chúng mình sẽ cùng với nhau đi làm rõ Đó chính là nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân các bạn có nghĩ năm nay sẽ vào đề này không? <laughs> các bạn Các em có nghĩ là năm nay sẽ vào đề này không? Các bạn có nghĩ năm nay sẽ vào đề này không? Nhân vật mị trong đêm tình mùa xuân Các bạn có nghĩ năm nay sẽ vào đề này không ạ? <laughs> lâu rồi, rất lâu rồi Thì vợ chồng A Phủ không có xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia và dạo gần đây thì vợ chồng A Phủ đã trở thành một cái tác phẩm xuất hiện trong rất nhiều đề thi thử của các tỉnh. Chị thì chị nghĩ rằng là đây là một cái văn bản hoàn toàn có thể, đúng không ạ? Hoàn toàn có thể xuất hiện trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đúng không nào? Và chị nghĩ nếu như mà năm nay mà vào vợ chồng A Phủ là các em thắng lớn rồi còn gì nữa. Đúng không? Năm nay mà vào vợ chồng A Phủ là các bạn thắng lớn rồi <laughs> Bởi vì là các bạn đang được ôn tập rất kỹ Và ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một buổi ôn nữa về vợ chồng A Phủ đây Và đặc biệt là về nhân vật Mỹ đây Thế thì bây giờ chị em mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu luôn nhá rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ có những cái thông tin cần tìm hiểu như sau. Trước tiên sẽ là về tác giả trước nhá. Trước tiên là về tác giả. Thì về tác giả, chị sẽ sử dụng cái tài liệu dành tặng cho các bạn tham gia trong khóa học 10 ngày đây. Các bạn, chị chị nhắc lại một lần nữa là ngày hôm nay những bạn nào tham gia trong buổi học này Các em có thể chủ động cáp lại màn hình Và nếu như các bạn đăng ký khóa học 10 ngày Thì chị sẽ tặng thêm cho các bạn một quyển bộ đề nữa nhé đối với riêng các bạn đang tham gia trong buổi học ngày hôm nay thôi. Vậy nên các bạn có thể chủ động là cáp lại màn hình để một xíu nữa nhắn tin ngay về cho admin fanpage là em có tham gia. Thì các bạn đăng ký vừa được giảm học phí lại vừa được tặng một cái cuốn bộ đề trọng tâm chị vừa cho các bạn xem rồi đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tác giả này. Thì ở đây chúng mình sẽ có những cái yếu tố liên quan tới tiểu sử con người và sự nghiệp sáng tác. Thế thì các bạn ơi, các bạn sẽ định hình giúp cho chị là nếu như các bạn học bằng cái bộ này nhá, thì các em có thể chủ động là đọc cái này trước và ghi lại ra đây. Trước tiên, chúng ta sẽ có nội dung đầu tiên đó chính là phần một La Mã. Vẫn thư theo tiến trình thôi. Tìm hiểu chung. Tìm hiểu chung. Được không ạ? Một nhỏ tác giả. Một nhỏ tác giả. Ai nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, nhà văn Tô Hoài nhé. Được không nào? Nhà văn Tô Hoài. Bây giờ mình phải định hình rõ cho chị này. Chúng ta nắm về kiến thức tác giả để chúng ta làm gì? Đó, đã bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi như thế chưa? Thế thì rõ ràng là chúng ta dùng cái kiến thức về tác giả một là để chúng ta mở bài. Đúng không ạ? Hai là chúng ta dùng để viết luận điểm số 1 là luận điểm về tác giả tác phẩm. Và bên cạnh đấy khi biết thông tin về tác giả thì chúng ta hoàn toàn có thể xen lồng những cái phần lập luận của mình ở trong phần thân bài, kết bài. Đó, thế nên là suy cho cùng là cái thông tin tác giả này là một cái phần mà như chị nói cũng rất là quan trọng đấy ạ. Nếu như các bạn không nắm được về thông tin tác giả thì đó thực sự là một cái điều thiệt thòi. Thì đối với nhà văn Tô Hoài các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một vài những cái thông tin Có thể là nếu như các bạn tìm hiểu thì các bạn cũng có thể tìm hiểu theo cái sườn này nhá à, Đấy là về con người Được không ạ? Có điều gì ấn tượng không? Đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng là soi chiếu vào cái tài liệu này thì chúng ta sẽ thấy là nhà văn Tô Hoài này Quê thì là ở Hà Nội Đúng không ạ? Quê là ở Hà Nội nhé không nào, quê thì ở Hà Nội này. Thêm vào đấy thì lớn lên đây ạ. À, ông ấy đã từng làm rất là nhiều nghề khác nhau. Đúng không? Làm nhiều nghề khác nhau. Trải qua một có một cái cuộc sống có cái thời điểm ở bước vào tuổi thanh niên với một cái cuộc sống rất là vất vả và đã từng làm nhiều nghề khác nhau và nói về con người của nhà văn Tô Hoài thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái người nghệ sĩ mà có cái vốn hiểu biết rất là rộng. Đúng không ạ? Có vốn hiểu biết rất là rộng, rất là rộng mở. Đúng không? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng đây là hình ảnh một cái tấm gương của một cái con người mà cực kỳ là kiên trì và bền bỉ trong cái sự nghiệp cầm bút của mình. Đúng không ạ? Thì chúng ta đưa ra một vài những cái thông tin quan trọng như vậy. Đó, nhưng mà các bạn cũng đều biết rằng là khi tìm hiểu về một tác giả thì các bạn sẽ thường quan tâm tới cái gì nhiều hơn ạ? À? Các bạn sẽ quan tâm tới sự nghiệp sáng tác của tác giả đó đúng không? Có đúng là các bạn sẽ quan tâm tới sự nghiệp sáng tác của tác giả đó đúng không ạ? Có đúng là như vậy không ạ? Chị nghĩ là như thế. Về cơ bản là chúng ta đều sẽ quan tâm nhiều tới sự nghiệp sáng tác Thì nếu như nói về sự nghiệp sáng tác nhé Các bạn có thể nêu ra một vài các cái tiêu chí Và những cái tiêu chí này các bạn có thể áp dụng cho những tác giả khác cũng được luôn Chứ không chỉ một mình Tô Hoài Ví dụ như về quá trình sáng tác thì sao? Được không? Quá trình sáng tác Tiếp theo là về đề tài Tiếp theo là về phong cách nghệ thuật Tiếp theo là về gì ạ? À, phong cách nghệ thuật này. À, chúng ta có những cái tác phẩm tiêu biểu này. Hoặc là quan điểm về sáng tác vân vân. Thì các em có thể list ra những cái gì ạ? Những cái mà chúng ta sẽ thường gặp khi mà nói về thông tin tác giả như vậy để chúng ta có thể đưa vào và dẫn dắt vào trong phần bài viết của mình nhá tác phẩm tiêu biểu hay là chúng ta thấy là à, về cái vị trí vai trò của tác giả đó trong nền văn học Việt Nam hiện đại là như thế nào thì các bạn cũng có thể xen lồng và đưa vào các em nhá thế thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là nếu như nói về nhà văn Tô Hoài tôi có được một cái phần về sự nghiệp sáng tác rất khoa học ở đây trước tiên là một cái nhận định chung trước là nhà văn có sức sáng tạo dồi dào sau hơn 80 năm lao động nghệ thuật Tô Hoài đã để lại cho nền văn học Việt Nam một cái khối lượng tác phẩm đồ sộ các em ơi. Chị nói thật, nếu như trong trường hợp các bạn bí các bạn dùng luôn cái phần này vào mở bài Chỉ cần dùng đúng một cái câu ngắn gọn Một cái ý ngắn gọn để dẫn dắt vào Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Nhà văn gì Tô Hoài được biết đến Với hình ảnh của một nhà văn có sức sáng tạo dồi dào Sau hơn 60 năm lao động nghệ thuật Người nghệ sĩ ấy đã để lại cho nền văn học Việt Nam một khối lượng tác phẩm đồ sộ về những mảng đề tài khác nhau và một trong số đó tiêu biểu nhất là cái gì đó. Các bạn hiểu chị không ạ? Thế thì cái quan trọng là ở đây tôi đã viết ra được đầy đủ các ý rồi. Thì cái việc mà tôi cần làm bây giờ là tôi sẽ làm gì ạ? Dùng lời văn để có thể ngắn gọn triển khai lại Đúng không? Triển khai lại để cho nó trở thành một cái bài văn hoàn chỉnh với cấu trúc mở bài, thân bài và kết bài. Thì các bạn có thể sử dụng luôn cái này cho phần mở bài mà. Được chưa? Thế thì nói về nhà văn Tô Hoài thì ở đây các bạn có chú ý không ạ? Các bạn thấy không ạ? Chị đã thấy là có đây ạ, phong cách nghệ thuật nhé. Đó. Lối kể chuyện có duyên này, biệt tài miêu tả ngoại cảnh này, sử dụng vốn kiến thức phong phú này để đưa vào trong tác phẩm của mình này. Và chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta nói về đề tài Phải không ạ? Nếu như mà chúng ta nói về đề tài Thì các bạn sẽ thấy rằng là Tô Hoài thường viết chuyện cho thiếu nhi này Đúng không? Rồi gì nữa nhỉ? À, ông ấy còn viết cả về những cái con người lao động Và đó là những cái con người lao động ở ngoại thành Hà Nội Và gì nữa ạ? À? Và những con người lao động ở miền núi Tây Bắc thì đây, vợ chồng A Phủ là thuộc cái mảng này Các em chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Ok chưa nào? Thì đấy là một vài những cái thông tin mà chúng ta được đón nhận về nhà văn Tô Hoài Đơn giản vậy thôi Chị nghĩ là không nên quá nặng nề về tác giả Cái điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về tác phẩm cơ Ok chưa ạ? Chị nghĩ là đấy là cái vấn đề quan trọng nhất Chúng ta cần và nên đi tìm hiểu trọng tâm và tác phẩm Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau à, viết về nhân vật này nhá Đó chính là về cô Mị nhá Cùng tìm hiểu về cô Mị nhá các bạn ơi, các bạn đã nắm được nội dung của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài chưa? Nếu như bây giờ chị Hiên đặt ra một cái yêu cầu rằng hãy kể lại Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài cho chị nghe thì các bạn liệu rằng các bạn có kể được không? Được không ạ? Các bạn có thể trả lời câu hỏi đó cho chị được không? Hãy tham gia vào buổi học nhé Bằng cách trả lời những cái câu hỏi mà chị Hiên đưa ra ở đây Thế nên chị đang rất muốn hỏi là nếu như bây giờ chị đặt ra một câu hỏi Là các em có thể kể lại chuyện ngắn vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài cho chị được không? Thì câu trả lời của các bạn là như thế nào? À Tuấn nói rằng có ạ à. Thế còn các bạn khác thì sao nào? Các bạn khác thì sao? Các em có kể lại được không ạ? Các em ơi, Ok, tốt, Quỳnh Hương có ạ, à, tốt Các bạn khác thì sao nào? Trả lời ở đây giúp chị xem nào Chúng ta sẽ cùng với nhau tóm tắt lại về một số những cái sự kiện xảy ra trong vợ chồng Được ạ, à, tốt Nhung có ạ, à, rất là tốt Rồi, nhất trí Vậy là ở đây chúng ta có thể thấy đó chính là gì nhỉ? À các bạn có thể thấy đó chính là chúng ta đều đưa ra được một cái câu trả lời rằng nếu như bây giờ chị hỏi em là có tóm tắt được không thì em sẽ xin trả lời chị ngay là em có thể tóm tắt được chuyện đó và thậm chí là em có thể tóm tắt được chuyện đó một cách rất là đầy đủ. Ok, tốt đấy. Chị dành lời khen cho các bạn. Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau. Thế có những ai mà không tóm tắt được không? Nào thành thực một lần xem nào. Thành thực một lần với chị xem nào Xem là ở đây có ai là uh, cho rằng là mình mình không tóm tắt được không Ừ, ok, không sao Không tóm tắt được thì sau ngày hôm nay Mình sẽ tóm tắt được, có gì đâu Đây ạ, à, trước tiên nhá, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo Hai nhỏ văn bản Hai nhỏ văn bản Tác phẩm Không ạ à. Trước tiên là hoàn cảnh sáng tác A nhỏ Hoàn cảnh sáng tác Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ thấy đó chính là năm 1900 bao nhiêu? Nào năm 1900 bao nhiêu thì viết chuyện ngắn này nào Năm bao nhiêu? Trong chuyến đi mới dài 8 tháng vào năm 1952 Đúng không ạ? Và sau đó được in trong tập truyện Tây Bắc hoàn thành vào năm 1950 bà Đúng không các em? Tập truyện Tây Bắc nhá Ok chưa ạ? Đó, một cái chuyến đi dài 8 tháng à, Cùng à, ăn, cùng ở Đúng không ạ? Cùng chiến đấu với cả đồng bào Thế nên thành ra là như nhà văn Tô Hoài đã từng tâm sự rằng là đất nước và con người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều quá. Tôi không bao giờ có thể quên đi đấy ạ. Và nhà văn Tô Hoài thì lúc nào cũng mong muốn là mình có thể quay trở lại để trả cái món nợ ân tình cho những con người ở mảnh đất này đúng không ạ? Và sau đó thì ông ấy đã thực sự quay trở lại mảnh đất Tây Bắc bằng một cái tập truyện ngắn mang tên là Chuyện Tây Bắc và trong đó bao gồm ba cái tác phẩm Cứu đất, cứu mường, mường sơn và vợ chồng A Phủ đấy. Các bạn có nhớ không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Thế thì ở đây chúng mình sẽ sẽ thấy là Rõ ràng là trong cái hành trình mà Tô Hoài đã đi, người nghệ sĩ này khi đến với Tây Bắc đã gặt hái được cả hai mùa. Đó là gì ạ? Đó là mùa tình dân và mùa văn học. Và chúng ta thấy rằng là tập truyện Tây Bắc, đặc biệt là vợ chồng A Phủ, đã để lại một cái ấn tượng vô cùng sâu đậm đối với bạn đọc. Câu chuyện này thì được chia ra làm hai phần. Một là cuộc sống của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài và thứ hai là cuộc sống của Mị và A Phủ ở Phiền Sa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong phần văn bản chúng ta được học thì trọng tâm nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu là cuộc sống của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài. Mà chúng ta có thể thấy rằng là ở cái phần này thì nhân vật nào là nhân vật nổi bật hơn? Đó chính là Mị với một cái gì ạ? Với một cái cuộc bứt phá để tìm lại chính mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung như chị đã nói cùng với các em, đó là về cô Mị trong đêm tình mùa xuân các bạn nhé. Rồi ạ, à, Mị trong đêm tình mùa xuân. Yên tâm là chị cũng sẽ đi từng phần kiến thức Các bạn không phải lo Cũng sẽ có giới thiệu về nhân vật Đó thì các bạn cứ học cùng với chị Là các bạn sẽ thấy là các phần kiến thức rất là rõ ràng Chúng ta có Mị Trong đêm tình mùa xuân Trong đêm tình mùa xuân Được không ạ? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé đó chính là gì? Đó chính là có ba cái yếu tố rất quan trọng trong nghệ thuật truyện ngắn bao gồm có tình huống truyện, cách trần thuật và nhân vật truyện. Vậy nên khi mà sáng tạo một cái nhân vật cho đứa con tinh thần của mình, hẳn rằng là mỗi nhà văn đã có cái sự cân đo tính toán rất kỹ càng để có thể lựa chọn được một cái hình tượng nhân vật hợp lý và các bạn có thể thấy rằng là vợ chồng A Phủ ấy là những cái nhân vật mà có nguyên mẫu ngoài đời thực. Và cụ thể cái nguyên mẫu đó như thế nào thì chị em mình sẽ hẹn nhau trong khóa học 10 ngày nhá. Ở đây thì chị tin là cũng có rất nhiều bạn đã đăng ký khóa học 10 ngày và đã nhận được cái bộ ấn phẩm này rồi. Đúng không ạ? Chị tin là các bạn đã nhận được cái bộ ấn phẩm này rồi Thế nên chị nghĩ rằng đây cũng là một cái chiến dịch mà các bạn có thể chủ động học cùng với chị bằng bộ ấn phẩm này Còn lại những bạn nào chưa đăng ký hoặc đang phân vân Thì các em có thể tìm hiểu thêm và chị nhắc lại Ngày hôm nay là buổi đầu tiên của chiến dịch Những bạn nào tham gia khi các em đăng ký khóa học 10 ngày Chị tặng thêm cho các bạn một bộ đề trọng tâm này nhé Đó, thì dành duy nhất cho ngày hôm nay thôi nha Nên các bạn có thể cân nhắc nhé Rồi ạ à, à, đăng ký ở đâu một xíu nữa thì các bạn có thể chủ động nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên nha. Rồi, chị ơi đăng ký khóa học 9 cộng. Em ơi, e, một lát nữa em nhắn tin về nhá. Em nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên hộ chị nhá. Ok không ạ? Hoặc là các chị, để chị báo các chị có thể ghim link ở đây để các bạn có thể tham khảo nếu các bạn cần. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại này. Hãy nhớ nhá, cái đối tượng nhân vật mà chúng ta đang cần làm rõ ở đây, đó là Mỹ được không ạ? Chị thì vẽ không được đẹp lắm nhưng mà thôi, các bạn cứ thông cảm. Đó là Mỹ. Khi mà đi phân tích về một nhân vật thì bao giờ chúng mình cũng sẽ phải đi theo cái hướng nào? Bao giờ chúng mình cũng sẽ phải đi theo hướng thứ nhất. Đó là tôi sẽ phải giới thiệu khái quát về nhân vật đó. Được không ạ? Giới thiệu khái quát. Được chưa? về nhân vật. Được không nào? Hãy nhớ nhá, trước tiên là phải giới thiệu khái quát về nhân vật. Thế thì có nhiều bạn hỏi chị là ơ thế chị ơi, giới thiệu khái quát về nhân vật là có những yếu tố nào hả chị? Đơn giản mà. Đây nhá, chú ý này. Lai lịch. Được không? Ngoại hình. Được không? Hoàn cảnh và số phận. Ok chưa? Đấy nhá. Lai lịch, ngoại hình, hoàn cảnh và số phận. Được chưa ạ? Hết sức chú ý. Thế thì chúng ta thấy rằng là ở cái nhân vật này các bạn sẽ thấy là đối với cô Mị này bên cạnh những cái thông tin liên quan tới lai lịch, tới ngoại hình, tới hoàn cảnh, tới số phận Thì cô này cô ấy còn có riêng một đoạn Về cái gì ạ? có riêng một đoạn nói về gì? Về cách giới thiệu nhân vật. Các bạn sẽ giúp chị là điền luôn. Cách giới thiệu nhân vật này là được thể hiện rất rõ ở trong cái đoạn đầu tiên á. Ai ở xa về có việc qua nhà thống lý Pá Cha thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Nha, chú ý nha. Ok chưa? Thì đấy là cái phần giới thiệu nhân vật nha. Được không ạ? À? Hãy nhớ nhá, đấy là phần giới thiệu nhân vật nhá. Thế thì các bạn chú ý giúp chị là Thế thì cái tiến trình chúng mình làm sẽ như thế nào? Ồ, không phải đề nào chúng mình cũng cần phải nêu ra cách giới thiệu nhân vật đâu nhá. Mà nếu như dàn ý, nếu như đề bài cho chúng ta yêu cầu chúng ta phân tích nhân vật mị thì các bạn cứ làm bình thường theo cái cái sườn này chị đưa ở phía trên thôi. Được không? Thế sau khi giới thiệu về nhân vật xong thì mình mới làm gì? Mình mới bắt đầu đi phân tích để làm rõ một thứ nhất về diễn biến tâm lý. Được không ạ? Hành động. Đúng không? Để chúng ta lấy thấy được cái gì? Thấy vẻ đẹp của nhân vật. Hãy nhớ cái này nhé. Quan trọng nhất đấy ạ. Giống như kiểu là các bạn bảo là gì ạ? Các bạn bảo là ôi tôi là người tốt lắm. Hay là bạn ấy là người tốt lắm. Thế nhưng bây giờ chúng ta thông qua cái gì để chúng ta biết được người đó là người tốt? Có phải thông qua hành động không? Thông qua diễn biến tâm lý không? Để xem là bảo ui cô ấy là một cái người rất là thủy chung luôn Cô ấy là một cái người có sức sống tiềm tàng luôn Thế thì rõ ràng là tất cả những cái điều đấy nó sẽ được bộc lộ qua hành động, qua tâm lý, qua lời nói, vân vân Đúng chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Ok chưa nào? Thì đấy là về nhân vật nói chung Còn đối với nhân vật mị thì sao nào? Đối với nhân vật mị thì sao? Các em ơi, Năm nay mà vào Mỹ Không được 8 cộng là hơi buồn nha Chị nói luôn là như vậy Các em có biết là bây giờ đã là một cái giai đoạn rất là sụp sôi rồi không? Mà có nhiều bạn bây giờ lại vẫn đang bình luận là Em buồn ngủ quá Rồi thế này thế kia Không sao hết Các bạn cứ đi ngủ bình thường Bởi vì chị tin là những ai mà đang thực sự rất quyết tâm Cho cái số điểm văn cao ở phía trước Thì các bạn ấy sẽ có những cái cách học khác Và cứ đi ngủ đi Cứ đi ngủ thoải mái Đối thủ của chúng ta vẫn học mà <laughs> để công ạ? Cứ đi ngủ thoải mái nhá Còn đối thủ của chúng ta vẫn học Và các em biết được rằng là năm nay Cái số lượng học sinh thi 2K5 Thi Trung học Phổ thông Quốc gia Tỷ lệ cạnh tranh rất là cao Và nếu như mà các bạn không thực sự tập trung Và nghiêm túc cho cái hành trình học tập của mình Thì chị cũng nghĩ là các em nên đi ngủ Chị nghĩ như thế Nhá, chị cũng nghĩ là như vậy còn nếu như mà bạn nào đang cảm thấy thực sự mình cần phải trau dồi kiến thức để mình quyết tâm cho 8 cộng và 9 cộng văn thì hãy ở đây nghiêm túc lắng nghe và nghiêm túc ghi bài. Nếu có chăng đang ngáp ngủ thì tỉnh dậy ngay lập tức cho chị. Đừng để cho bản thân mình bị gọi là gì ạ, cuốn hút vào. Đương nhiên chị biết bây giờ cũng muộn rồi, nhưng chúng ta thà ngủ quên trên những trang giấy thi thức muộn hơn một chút còn hơn để sau này lại phải lỡ mất một năm nữa chờ đợi được không nào? Một năm có thể thay đổi được rất nhiều thứ đấy các em ạ. Nên những ai mà buồn ngủ thì đi rửa mặt ngay và luôn. Tỉnh táo lại ngay và luôn. Còn nếu như ai cảm thấy mình không thể trụ được nữa rồi thì thôi các em đi ngủ đi dành để cho mình đảm bảo sức khỏe có gì tối mai mình học buổi thứ hai nhá. Trên tinh thần như thế. Thế thì ở đây có những bạn nào đang tỉnh táo là comment chị Hiên xem cái nào. Chứ không ngồi không là cũng hay buồn ngủ lắm. Nào ở đây có những bạn nào đang tỉnh táo Có những bạn nào xác định là mình sẽ đi ngủ bây giờ không? <laughs> tương tác tí nhở không lại à, không không phải làm gì à, thành ra là cứ ngồi im rồi rồi là gọi là gì ạ thành ra cứ ngồi im xong rồi bắt đầu là buồn ngủ quá à bún đậu nem chua em ạ à. ok còn bạn nào nữa còn bạn nào nữa nào <laughs> còn bạn nào nữa em tỉnh à ok tốt <laughs> rất tỉnh luôn à được <laughs> rồi các bạn khác thì sao nào ai tỉnh nào cho tôi thấy à, gọi là cho tôi thấy cái tinh thần được không nào cho chị thấy tinh thần được không Ừ, các bạn ơi, hiện tại mới chỉ có hơn 300 đối thủ đang học thôi Bạn nào mà đi ngủ thì cứ yên tâm đi ngủ Chỉ có hơn 300 đối thủ đang học thôi nhá Không sao hết nhá Rồi, dạ tỉnh ạ <laughs> Ok, nhất trí, nhất trí Rồi, đấy, nó phải tinh thần lên thế Chứ comment nhiều vào để cho chị nhìn thấy chứ Được không ạ? Rồi, nào các bạn ơi, thế thì bây giờ nếu như mà các bạn đã đang thực sự tỉnh táo Thì chúng mình sẽ tiếp tục thôi nhá Chị sẽ không nói lại về cái nội dung giới thiệu ấn tượng ban đầu về nhân vật Mỹ nữa Nếu như những bạn nào muốn xem cái phần này Các bạn có thể chủ động xem lại cái phần phát trực tiếp của chị Hiên ở trên fanpage nha Bây giờ chị sẽ trọng tâm nói về cô Mỹ Với cái cuộc sống ở nhà thống lý Pá Cha Kèm theo với đó là một cái sự bứt phá trong đêm tình mùa xuân Được không ạ? À? Một cái sự bứt phá trong đêm tình mùa xuân nhá Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nói về cô Mị này Với những cái nội dung liên quan đầu tiên Nhân vật Mị nhá Nào chúng ta sẽ có Ghi bài ghi bạn Nhân vật Mị Nhân vật Mị Được không ạ? À? Trước tiên là nhân vật Mị Đầu tiên là về cái cách giới thiệu thì chị nói rồi nhá, xem lại cái phần phát trực tiếp gần nhất giúp chị ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên. Chị nói rất kỹ luôn. Cách giới thiệu về nhân vật Mỹ. Được không ạ? Nhá. Thứ hai, mình sẽ có đó chính là về giới thiệu khái quát về nhân vật. Giới thiệu khái quát về nhân vật. Ok chưa ạ? Bây giờ chị sẽ bắt đầu giới thiệu khái quát nhé và đề nghị các bạn sẽ ghi bài nhé. Chúng ta thấy rằng là nhân vật Mị được nhà văn Tô Hoài giới thiệu ở trong những trang viết của mình. Đó là một cái người con gái dân tộc Hờ Mông rất là xinh đẹp, đúng không? Thứ nhất này, người con gái dân tộc hờ mông rất là xinh đẹp và bao nhiêu tuổi nhỉ không nói cụ thể chỉ biết rằng là cô gái ấy đang ở cái độ tuổi xuân thì là ở cái độ tuổi đẹp nhất ở cái độ tuổi trẻ trung nhất đúng không thế nên chính bởi vậy mà khi nói về nhân vật Mỹ, nếu như nói về cái phần giới thiệu về nhân vật này, các bạn sẽ thấy là cô Mỹ, cô ấy là một cái bông hoa đẹp của núi rừng Tây Bắc. Đúng không? Mỹ có nhan sắc này, Mỹ có tài năng này. Tài năng của Mỹ được thể hiện qua đâu ạ? À, thổi lá hay như thổi sáo. Chỉ cần đặt một chiếc lá lên trên đôi môi là ngay sau đó sẽ có một cái bản tình ca tha thiết yêu đời. Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là trước những cái điều mà Mỹ có ở đây vừa xinh đẹp, vừa trẻ trung, vừa tài năng thì các bạn thấy rằng là với những cái hứa hẹn như thế này thì Mỹ đáng lẽ phải gì nhở? Phải có được tình yêu chứ. Đúng không? Khác hoàn toàn với anh chàng. Một cái con người vừa xấu xí vừa thô kệch là dân ngụ cư lại sống cùng với mẹ già trong một cái căn nhà lụp sụp ven sông. Đã vậy lại còn không công việc thì bấp bênh và hơi sở tính. Tất cả những cái điều đó ấn định cho anh ấy một cái số phận ế vở. Còn cô Mị thì sao? Mị hoàn toàn có quyền được hưởng hạnh phúc chứ. Và quả đúng là chúng ta thấy rằng là cô Mị cô ấy cũng đang có một tình yêu đẹp mà. Đúng không? Đang có một cái tình yêu đẹp mà. Mặc dù là à, chúng ta thấy rằng là gì ạ? Bản thân cô Mỹ cô ấy cũng đang có một tình yêu đẹp mà. Đúng không? Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là cái bi kịch đã xảy đến. Và đó thực sự là một cái bi kịch đối với mình. Có thể thấy rằng là trong cuộc đời này nếu như sinh ra được hỏi các bạn một câu rằng các bạn mong mỏi những cái điều gì ở trong cuộc đời này thì bản thân chị cho rằng đó là chúng ta luôn luôn mong muốn được sống cho ra một con người đúng không ạ và cho ra một con người ở đây thì có thể được đề cập tới những cái khía cạnh là tôi mong muốn có thể tìm được một tình yêu trọn vẹn và tôi được sống là chính tôi thì bản thân cô mỹ cô ấy cũng chỉ có cho mình những cái khát vọng như thế thôi được sống là chính mình là một cái cô gái trẻ trung thanh xuân yêu đời đúng không ạ và cô ấy cũng mong muốn có được một cái tình yêu đẹp Thế nhưng mà cuối cùng Cái số phận và cái bi kịch làm dâu gạt nợ Đúng không ạ? Cái này là về lai lịch Ngoại hình Tiếp theo là mình sẽ có một cái nội dung Đó chính là về cái hoàn cảnh số phận Hoàn cảnh Số phận Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Đó chính là Cái nguyên nhân ấy, Thì chúng ta sẽ chia ra thành đây các bạn sẽ quan sát ở đây nhé Trong cái cuốn này luôn nhé Thì các bạn sẽ thấy là nguyên nhân này Sâu xa nhé Là các bạn có cái cuốn này thì các bạn ghi vào giúp chị Hiên luôn nhé Được không ạ? Nguyên nhân sâu xa Bản thân cô Mỹ cô ấy đã là một cái Một cái con nợ ngay từ khi trong bụng mẹ rồi Bởi vì sao ạ? bởi vì là cha mẹ Mỹ lúc mới lấy nhau á thì có vay tiền của nhà thông lý bá cha bởi vì không có đủ tiền cưới và sau đó thì mỗi năm trả nợ bằng một nương ngô thế nhưng mà trả mãi trả mãi trả mãi đến khi mẹ bị chết đi rồi mà cũng chưa trả hết nợ đúng không ạ? Thế nên cái nguyên nhân sâu xa ở đây đó chính là gì? Đó chính là vì cái món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại. Mị là là là gọi là diện Sinh ra trong một gia đình nghèo gia truyền mà các bạn ạ nói vui nhưng mà đúng là thật đấy nghèo gia truyền tức là gia đình truyền từ đời này sang đời khác vì cái nghèo về cái nghèo ok chưa ạ và chính bởi vì một cái món nợ tiền kiếp một cái món nợ truyền kiếp mà Mỹ đã trở thành một cái món đồ được đưa lên bàn cân để trả giá, đúng không ạ? Thống lý Pá Cha có đến và bảo là bây giờ mày mày mày gả con Mỹ cho thằng A Sử nhà tao thì tao sẽ gán nợ cho. Kiểu vậy. Thế nên là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nguyên nhân sâu xa là như thế. Còn cái nguyên nhân trực tiếp là vì sao? Nguyên nhân trực tiếp là Mỹ bị lừa bắt các bạn nhé. Đúng không ạ? À, đêm hôm ấy thì nghe thấy tiếng người gõ vào vách. mỹ có sờ qua khe cửa thì thấy là tay có đeo, ngón tay có đeo nhẫn và người yêu của mỹ cũng đeo nhẫn ở cái ngón đó. Và Mị đã nhấc cái tấm vách ra Và ngay lập tức là gì ạ Thằng A Sử nó nhào đến Nó lấy bao tải nó chụp Mị Nó bắt về nó cúng trình ma nhà nó luôn Thế thì chúng ta thấy rằng là đấy là cái nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp để dẫn tới cái bi kịch trở thành cô con dâu gạt nợ. Trong khi chúng ta thấy rằng cái này nó hoàn toàn đối lập với ở phía trên. Tức là bản thân Mị có những cái ước mơ, bản thân Mị có những cái khát khao, bản thân Mị là một cái cô gái với những cái điều điều kiện thuận lợi để hoàn toàn có thể hưởng những cái điều hạnh phúc thế nhưng cuối cùng thì lại phải đối mặt với một cái bi kịch trở thành thân phận dâu gạt nợ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá được chưa nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá và sau đó chúng ta sẽ thấy về cái cuộc sống của cô mỹ khi trở thành con dâu nhà thống lý ô mỹ làm con dâu nhà giàu cơ mà mà chúng ta đều biết rằng là nhà thống lý Bá Cha lúc bấy giờ là gì ạ? Nhà thống lý Bá Cha lúc bấy giờ là, là nhà địa chủ ở Hồng Nai. Là một cái gia đình mà nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc viện nhất làng cơ mà. Đúng không? Thế mà các bạn ơi, đàn bà con gái ở nhà thống lý Bá Cha ấy, phải làm việc như thế nào ạ? Bị trà đạp, bị áp bức, bị bóc lột, sức lao động một cách tàn bạo. Thậm chí Bản thân Mị còn tưởng như là mình mình không bằng con trâu con ngựa. Bởi vì con trâu con ngựa thì còn có cái thời gian buổi đêm nó còn đứng được gãi chân nhai lại cỏ. Còn đàn bà con gái nhà này thì cứ làm hết từng việc này qua việc khác đây. Làm những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra mỗi năm, mỗi tháng, mỗi mùa làm đi làm lại. Phải không ạ? Bên cạnh đấy thì chúng ta thấy rằng là nếu như người ta mệt, người ta mệt về thể xác đấy người ta chỉ cần ngủ một giấc người ta nghỉ ngơi người ta sẽ hết mệt còn cái nỗi đau về tinh thần thì sao nỗi đau về tinh thần là một cái nỗi đau nó dai dẳng đúng không ạ và đối với cô mỹ cũng thế bên cạnh cái việc bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo thì cô mỹ cô ấy còn bị trà đạp về tinh thần và hãy nhớ giúp cho chị là cái hình ảnh cô mỹ bị trà đạp về tinh thần nhá nó sẽ được biểu hiện rất rõ qua một cái biểu tượng mà nhà văn Tô Hoài đã xây dựng trong tác phẩm của mình đó chính là căn buồng mị nằm các em nhá Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là một cái căn phòng tân hôn phải là một cái căn phòng thật sự ấm áp, nó phải tràn ngập ánh sáng, đúng không? Thế mà chúng ta thấy rằng cái căn buồng mị nằm nó là một cái căn buồng kín mít, chỉ có một lỗ vuông bằng bàn tay. Đây, với một cái cửa sổ lỗ vuông bằng bàn tay Mị cứ ngồi trong đó và trông ra Chỉ thấy trăng trắng không biết là sương hay là nắng Không biết là ngày hay là đêm Và chúng ta thấy được một cái hình ảnh căn buồng Nó không phải là một cái căn buồng tân hôn Mà đó là gì ạ? À? Đó là một cái địa ngục trần gian Đó là một cái ngục thất trần gian Nó là một cái ngôi mộ nổi Mà gia đình nhà thông lý Pá Cha đã xây dựng lên Để giam hãm những con người cực kỳ đáng sống Giống như mình Đúng không ạ? Một thứ địa ngục trần gian để giam hãm thể xác Mỹ Cách ly tâm hồn Mỹ với cuộc đời cầm cố tuổi xuân và sức sống của Mỹ Một con người cực kỳ đáng sống giống như Mỹ Đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của Mỹ Là cái cuộc sống điển hình cho những cái người đàn bà ở miền núi lúc bấy giờ làm dâu cho nhà giàu Và chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta vừa phân tích và làm rõ với nhau á Nó là một cái tiếng nói tố cáo chế độ phong kiến miền núi Đã cất lên cái gì? à nó đã cất lên cái gì cất lên cái cái quyền sống của con người bởi vì con người ta sinh ra là phải được sống chứ đúng không con người ta sinh ra là phải được sống chứ phải không ạ và chúng ta thấy rằng cái chế độ này là một cái chế độ thực sự đáng lên án bởi vì sao bởi vì nó đã làm cạn khô nhựa sống làm tan lụi đi ngọn lửa niềm vui sống trong những con người cực kỳ cực kỳ đáng sống như mỹ phải không ạ các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé có rất nhiều những thứ hay mà chúng mình được tìm hiểu và các bạn ơi khi mà đọc truyện ngắn đến khi nào mà các bạn thực sự cảm thấy mình bị cuốn theo cái câu chuyện mình bực bội theo mình uất ức theo mình hạnh phúc theo thì đó là cái thời điểm mà chị nghĩ các bạn đã thực sự cảm được cái tác phẩm đó rồi đấy ạ chị nghĩ là như thế bởi vì cái câu trả lời phản hồi phản hồi về cuộc sống cái câu trả lời phản hồi về việc chúng ta có thực sự đã đến gần với nó hơn hay không chị nghĩ nó sẽ là câu trả lời của cảm xúc có thể ngày hôm nay các bạn không nhớ nhiều kiến thức mà chị hiên đưa đến cho chúng mình đây là chị nói thật chị nói thật đấy nhưng có thể các bạn sẽ thấy là ồ ngày hôm nay học với chị hiên mình đã thực sự khai mở được thêm những cái kiến thức và tự nhiên mình cảm thấy yêu môn văn hơn một chút và cảm thấy cái môn học này dễ học hơn một chút như thế là các em thành công rồi bởi vì cái còn lại nhiều hơn sẽ là cảm xúc còn lại mọi thứ thì các bạn sẽ cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để chúng ta ôn tập và luyện tập. Hiện tại thì chị cũng đang à, chị cũng đang bán công khai cái bộ tài liệu này đấy. Nếu như mà các bạn muốn đặt mua cái bộ tài liệu này ấy thì các bạn có thể điền theo đường link chị sẽ báo các anh chị để ghim link ở đây cho chúng mình nhá để các bạn đặt cái bộ tài liệu này nếu như các bạn không muốn tham gia khóa học còn chị thì chị vẫn khuyến khích các bạn là nên tham gia khóa học bởi vì khi tham gia khóa học là các bạn sẽ được tặng miễn phí 12 cuốn này mà và bây giờ chị nghĩ rằng là các em tự học thì cũng rất tốt nhưng nếu như cái giai đoạn đầu tháng 6 bởi vì khóa học 10 ngày là diễn ra đầu tháng 6 mà nếu như các em được đồng hành cùng với chị để chúng mình có những cái buổi học rất là cảm xúc và chi tiết cho tất cả những cái phần kiến thức nền thì chị nghĩ nó là một cái điều quá là tuyệt vời để các bạn có thể sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia diễn ra vào cuối tháng 6. Nên là chị mong là các bạn có thể cân nhắc để lựa chọn nhá. Được không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ có ở đây. Đây, phần này đây. Sức sống tiềm tàng của cô Mỹ nhưng mà chị sẽ nói trọng tâm ở trong đêm tình mùa xuân nhá. Đương nhiên là cũng sẽ có một số những cái biểu hiện trước đấy À được không ạ? Đương nhiên là cũng sẽ có một số những cái biểu hiện trước đấy đấy. Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đương nhiên là cũng sẽ có một số những cái biểu hiện trước đấy. Nhưng mà chị sẽ không trọng tâm vào cái đó mà chị muốn nói về cái này. Sức sống tiềm tàng của cô Mị trong đêm tình mùa xuân. Ok chưa ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị ở đây nha. Sức sống tiềm tàng của cô Mị trong đêm tình mùa xuân. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này Chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như nói đến đêm tình mùa xuân thì chúng mình sẽ có mấy tác nhân ạ? Ba đúng không? Đó là gì? Đó là mùa xuân. Đó là men rượu. Và đó là tiếng xảo. Các bạn nhé. Mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Thế nhưng mà trước tiên thì như chị đã nói là chúng mình cứ phải nên làm rõ một cái khái niệm đã. Các bạn đã bao giờ nghe tới cái khái niệm về sức sống tiềm tàng chưa? Chị nghĩ rằng là đây là một cái khái niệm mặc dù là không phải là mới. Đúng, đây không phải là một cái khái niệm mới. Thế nhưng có lẽ là chúng ta cũng rất là ít khi đi giải thích các khái niệm chăng? Chị nghĩ là như vậy. Chị nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn thì không có thường xuyên đi đi đi giải thích các cái khái niệm nhưng mà nếu như chúng ta gặp những cái dạng đề ví dụ như là về sức sống tiềm tàng ấy, thì chúng ta nên giải thích các khái niệm nhá, chúng ta nên giải thích các khái niệm. Thì ở đây ví dụ như chúng ta có khái niệm về sức sống tiềm tàng rất là đơn giản để các bạn. Đó ok, là cái sức sống nội tâm bên trong của con người, đúng không ạ? Hay là gì? À là cái sức sống nội tâm bên trong của con người hay là gì nữa ạ? Các bạn có thể đưa ra những cái câu trả lời ở đây nhé Tại vì hiện tại chị thấy là hình như là ở trên chị xem qua điện thoại ấy, nó không cập nhật được hết tất cả những cái phần chị không chị không cập nhật được hết tất cả những cái phần comment của các bạn đâu chị nói thật đấy nên là chị thấy là comment ít lắm không đây là chị nói thật không đọc được comment của các bạn luôn ý đó nói thật là như vậy ok rồi à, sức sống tiềm tàng là mùa xuân ở sức sống mãnh liệt là mùa đông cái gì đây à ok ok ok rồi rồi rồi rồi rồi Cái gì đây Không ai để ý anh đâu Anh là người yếu kém là cái gì đây Chị vừa đọc được một cái comment mà sao nghe nó đắng lòng thế hả nghiệp <laughs> Tại vì chị không đọc được comment Bây giờ chị đang phải làm gì em biết không Chị đang phải xem lại Chị đang phải vừa mở laptop của chị <laughs> Để làm gì Để chị đọc comment của các bạn Bởi vì chị bảo là ơ sao mà ở trên điện thoại tôi không không nhìn thấy cái comment nào cả thế chứ lại rồi <laughs> chị phát hiện ra rồi nha không em không hề yếu kém đâu nhớ chưa em không hề yếu kém đâu chị nghĩ rằng là em rất là giỏi đấy chỉ là em chưa chưa có phát huy được hết khả năng của mình thôi nên là hãy cố gắng lên nhé <laughs> rồi à ok ok đắng lòng thanh niên à <laughs> rồi vô tình vô tình vô tình đấy vô tình ta gặp nhau rồi vô tình thương nhớ đấy ạ rồi ok các bạn ơi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhé chị sẽ giải thích về cái khái niệm sức sống tiềm tàng bằng một cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh một cái hình ảnh hạt mầm chúng ta sẽ thấy là sức sống tiềm tàng sẽ được ví như một hạt mầm được vùi trong cát bỏng Thế nhưng chỉ cần một cơn mưa hay nói cách khác là một cái điều kiện thuận lợi đi ngang qua thì sức sống tiềm tàng sẽ bung nở và trở thành một cái cây đời xanh tươi. Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là chúng ta sẽ có những cái tác nhân tích cực tác động đến cô Mỹ để cô ấy thực sự có được một cái sự bung nổ sức sống tiềm tàng. Đó chính là gì ạ? Đó chính là mùa xuân, đó chính là tiếng sáo và đó chính là men rượu các bạn nhé mùa xuân, tiếng sáo và men rượu. Được chưa nào? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này. Đó là gì ạ? Sức sống tiềm tàng là khả năng sống từ sâu thẳm bên trong của con người. Được bộc lộ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Và nó được ví như hạt mầm bị vùi trong cát vòng. Chỉ cần gì ạ? À ví như hạt như hạt mầm vùi trong cát bỏng, chỉ cần một cơn mưa đi ngang qua là sẽ bung nở trở thành cây đời xanh tươi. Được chưa nào? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhé. Thế thì ở đây chúng mình sẽ thấy là chúng ta sẽ nói về các cái yếu tố. Mùa xuân, men rượu và tiếng sáo. Những cái yếu tố của ngoại cảnh tác động đến cô Mỹ đó là khung cảnh mùa xuân. Sẽ có một câu hỏi được đặt ra rằng tại sao không phải là mùa xuân năm trước? Những năm trước khi mà Mỹ đã làm dâu ở nhà thống lý Pá Cha mà phải đến mùa xuân năm nay Thì cô Mỹ cô ấy mới có được những cái sự thay đổi Trong cái tâm lý của mình Để rồi mong muốn Là gì ạ? Mong muốn để mình mình đi chơi Mình muốn đi chơi giống như bao nhiêu người đàn bà khác ở Hồng Ngài À bởi vì sao ạ? Bởi vì mùa xuân năm nay đến sớm ở Hồng Ngài Trong cái thời tiết gió rét rất dữ dội Và các bạn ơi, có lẽ chính bởi cái sự thay đổi Một cái sự thay đổi đột ngột của thời tiết, của gì ạ, của điều kiện tự nhiên đã dẫn đến cái sự biến chuyển và thay đổi trong gì ạ? Thay đổi trong con người chăng? Đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng phải đặt ra các câu hỏi chứ. Phân tích là như thế đấy các em ạ. Các bạn nhé, phân tích là như thế. Phân tích đó chính là một cái hành trình để chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi tại sao, chúng ta phát hiện ra những cái câu hỏi tại sao và từ cái việc giải đáp những cái câu hỏi tại sao đó thì chúng ta sẽ có thể đưa ra được những cái phần lập luận cực kỳ sắc bén cho phần bài viết của mình. Nha, ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có này. Đây ạ, à, đây chúng mình sẽ có này. Khung cảnh mùa xuân tươi vui trước tiên nhá, mùa xuân nhá. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng biết rằng là mùa xuân là một cái mùa của sự khởi đầu, của sức sống, đúng không? Thế nhưng chị nghĩ tất cả những cái yếu tố đấy nó không quan trọng bằng việc là năm nay Mùa xuân đến sớm ở Hồng Ngài, một cái sự biến đổi lạ kỳ của thiên nhiên. Chị nghĩ cái yếu tố đấy quan trọng hơn. Bởi vì nếu như chúng ta nói rằng là mùa xuân là một cái thời điểm mà luôn mà bắt đầu cho mọi sự thì thì chị cho rằng là thế thì tại sao không phải là những mùa xuân năm trước mà phải là mùa xuân năm nay? Đúng không? Mình phải tự đặt ra như thế chứ. Ok chưa? Thế thì trong cái khung cảnh mùa xuân này chúng ta sẽ có này một cái khung cảnh mùa xuân đầy sức sống và màu sắc với cỏ danh vàng ửng, hình ảnh của những chiếc váy hoa xòe như những con bướm sặc sỡ. Rồi thì con người, đám trẻ đợi Tết chơi quay cười ầm trên sân trước nhà. Phải không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái cái tác nhân mùa xuân ấy, là cái tác nhân ngoại cảnh tác động đến mị. Thế nhưng mà cái tác nhân quan trọng hơn để tác động đến cô mị, đó chính là gì? Đó chính là men rượu và tiếng sáo. Các bạn nhá men rượu. Được không nào? Mị làm gì có quyền được uống rượu Đúng không ạ? Mị không có quyền được uống rượu Mị phải hiểu điều đấy chứ Đã là đàn bà con cái ở trong nhà Tại sao lại uống rượu Mà trong khi bây giờ Mị không phải là con dâu Tức là cái danh là con dâu thôi Chứ còn Mị là gì ạ? Bản thân Mị là gì ạ? Bản thân Mị là là một cái gì? Bản thân Mị là một cái người Đến làm để gạt nợ mà Nô lệ không công cho nhà thống lý bá cha mà phải không nào? Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy Nô lệ không công cơ mà Tại sao được uống rượu? Vớ vẩn à? <laughs> Trêu đấy các bạn ạ Các bạn ơi nếu như không có điều đó xảy ra Thì cũng sẽ không có những cái sự đột phá tiếp theo Và chúng ta thấy rằng Từng cái điều xảy đến với Mỹ Nó dẫn tới một cái diễn biến tâm lý vô cùng logic, tự nhiên và hợp lý Đúng không? Thế thì các bạn sẽ thấy ở đây Các bạn sẽ chú ý giúp chị này Chúng ta sẽ có men rượu Ngày Tết năm đó Mỹ cũng uống rượu Mị lén uống từng bát Và gì ạ, à, uống ực rồi say đến lịm người đi Có ai đã từng uống, đã từng cũng đã từng uống rượu mà gây ra ấn tượng cho các bạn ở trong văn học chưa ạ? Đó chính là Trí Phèo Các bạn ơi, không biết các bạn như thế nào nhưng mà cứ mỗi lần mà chị nhắc đến Trí Phèo á Chị xúc động vô cùng bởi vì bên cạnh một cái sự yêu thích nhất định dành cho ngòi bút của nhà văn Nam Cao thì không hiểu tại sao nhưng mà chị phải chia sẻ điều này rất chân thành cùng với các bạn đấy là chị thương anh trí lắm chị nói thật bởi vì cái cảm giác một con người sinh ra trong cuộc đời anh ấy trước đó anh ấy cũng là một cái người mà cũng chỉ mong muốn sống một cái cuộc đời bình thường như những người khác thôi anh ấy cũng chỉ mơ những cái ước mơ rất nhỏ bé về ngôi nhà về những đứa trẻ thế nhưng mà cuối cùng chỉ vì một cái ghen tầm thường mà anh ấy đã bị nhà tù thực dân tha hóa và trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Để rồi chắc hẳn rằng các bạn cũng đã biết, khi mà anh ấy quay trở lại làng Vũ Đại, sống bằng cái nghề rạch mặt ăn vạ, đạp đổ biết bao nhiêu cơ ngơi và hạnh phúc của những con người ở làng Vũ Đại trở thành tay sai cho ba kiến. Thì đấy là một cái thời điểm mà anh ấy đã như thế nào nhỉ? À, anh ấy đã đã rất là khổ sở chứ Chị nói thật Có lẽ người ta chỉ mong muốn tìm đến rượu Người ta muốn chửi nhau Đơn thuần chỉ là vì người ta mong muốn được giao tiếp với thế giới và xã hội xung quanh Thế nhưng mà anh Chí Phèo anh ấy hoàn toàn cô độc Là người cô độc trong tất cả những người cô độc Đúng không ạ? Và đến khi mà anh ấy gặp được Thị Nở Mặc dù Thị Nở chỉ là một cái người Chỉ là một cái người đàn bà xấu xí Đúng, thực chất là chị chỉ là một cái người đàn bà vô cùng xấu xí. Đúng không? Thế nhưng mà sao ạ? Thế nhưng mà thị đã mang tình yêu đến cho anh ấy. Để rồi sau khi mà nghe cái lời khuyên của con bụ khọm già, bà cô già thì thị nở đã quay trở về để cự tuyệt tình yêu của Chi Phèo. Trong giây phút đó, Chi Phèo đau đớn vô cùng. Chi Phèo không biết làm cách nào để có thể vượt qua được cái điều đó Chí Phèo ngỡ ngàng lắm. Vì tình yêu mà mình vừa có, anh ấy đã mơ về những ngày tươi đẹp ở phía trước. Anh ấy đã mong muốn thị nở có thể trở thành một cánh cửa để anh ấy có thể bước ra khỏi những cái vũng bùn đen tối để quay trở lại với cuộc đời bình thường với những giấc mơ bình thường. Thế nhưng tất cả những điều đó đều bị sập tắt và Chí Phèo cũng đã tìm đến Triệu. Cũng muốn tìm đến Triệu để quên đi để mình có đủ thể đủ cái dũng cảm Để cầm dao đi đến chi, chém chết con mụ khọm già Và chém luôn cái con thị nở đấy Đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng thì Uống càng uống rượu thì lại càng tỉnh Và một cái hơi cháo hành nó cứ nồng nàn quanh đây Và để rồi anh ấy phải ôm mặt khóc rưng sức Một cái hình ảnh rất là xúc động Đúng không ạ? Hình ảnh rất là xúc động và các bạn có thể thấy rằng là gì ạ? Các bạn có thể thấy rằng là đó là lý do vì sao mà chị cảm thấy thương cho anh Trí. Con người ta trong cuộc đời này chỉ mong muốn được sống cho ra một con người, được yêu thương để không phải cô độc. Thì cuối cùng cả hai điều đó anh Trí đều không có. Và đối với Mị cũng thế, Mị đã muốn tìm đến rượu để quên đi cái thực tại đau đớn này, đau khổ này. Thế nhưng mà Mị không thể quên được mà gì ạ không khiến cho mị quên mà gì ạ mà đúng mị có quên mị đã lãng quên được thực tại có đấy có đúng là mị đã lãng quên được thực tại mị nhìn mọi người nhảy đồng người hát mà mình cũng không nghe không thấy và cuộc rượu tan lúc nào cũng không hay thế nhưng mà bên cạnh cái việc lãng quên thực tại thì hơi rượu cũng đem về cho mị nỗi nhớ đúng không mị nhớ lại gì đây? Mị nhớ lại cái quá khứ trước đó của mình Nhớ lại cái quá khứ Mà mình cũng đã từng có tình yêu Có tự do Có hạnh phúc Để rồi khi trở về với hiện thực đầy cay đắng Mị đã nhận ra mình đang mất đi quyền tự do Mất đi tình yêu Dù rằng mình còn rất trẻ và các bạn ơi, men rượu nó có một cái tác động rất là lớn đối với cô Mỹ. Nó thực sự là một cái hành động nổi loạn của nhân vật này. Các bạn nhé. Thế nhưng mà bản thân chị thì cho rằng cái quan trọng nhất đó là gì ạ? Cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nắm được đó chính là chi tiết này. Chi tiết tiếng sáo các bạn nhé. Đây là chi tiết quan trọng nhất. Thì tiếng sáo các bạn có thể thấy nó xuất hiện 5 lần và ở trong tài liệu này chị cũng đã cung cấp đầy đủ cho các bạn 5 lần để các bạn thực sự hiểu về cái chi tiết này. Đây là chi tiết rất quan trọng trong đêm tình mùa xuân. Chị nhắc lại một lần nữa nha. Đây là cái bộ tài liệu mà các bạn có thể đặt mua Hoặc là các bạn được tặng miễn phí khi đăng ký khóa học 10 ngày cùng với chị Trong hôm nay bạn nào đăng ký khóa học 10 ngày mà đang tham gia trong buổi phát trực tiếp này Chị tặng cho một cái bộ đề này nữa Được không ạ? Thế nên là các bạn ơi, đây là một cái khóa học mà chúng mình sẽ được ôn tập lại toàn bộ kiến thức nền cũng như lượt lại về phương pháp làm đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nên là bạn nào mà muốn đăng ký tham gia thì các em có thể đăng ký luôn trong hôm nay để được tặng thêm một cuốn bộ đề trọng tâm nhé Ok chưa ạ? Dành riêng cho lớp học của chúng mình Dành riêng cho các bạn Đây là ưu đãi dành riêng cho các bạn nhá Rồi, thế thì chị nhắc lại này Tiếng sáo Đây là cái chi tiết quan trọng nhất nhé Ở đây chị có giải thích một vài thứ về tiếng sáo à, Tiếng sáo đóng vai trò như thế nào Tiếng sáo là cái gì Đúng không ạ? Có ý nghĩa như thế nào với Mỹ đó thì ở đây chúng ta sẽ chú ý đến cái tiến trình mà Tô Hoài sẽ miêu tả về tiếng sáo. Và các bạn biết không ạ? Khi mà Tô Hoài miêu tả về tiếng sáo thì Tô Hoài đã cho chúng ta thấy được rất rõ về cái gì ạ? Về cái diễn biến tâm lý nhá. Mặc dù là rất là tinh vi và phức tạp của nhân vật. Đó. Cái này được biểu thị qua những cái tiếng sáo nha các bạn nha. Đó, thì chúng ta sẽ có này Trước tiên, tiếng sáo lần một Tiếng sáo lần một Được không ạ? Vang lên từ một cái khoảng cách khá là xa Đó là gì đây? À, đó là gì ạ? Đó là Ngoài đầu núi lấp ló đã có ai thổi sáo gọi bạn đi chơi. Chúng ta thấy rằng là ở đây đó là một cái âm thanh tha thiết. Và tiếng sáo ấy đã tác động đến đã tác động đến ai? Đã tác động đến Mỹ. Được không ạ? À? Đã tác động đến Mỹ. Được chưa nào? Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Đã tác động đến Mỹ, nó đã tác động đến Mỹ. Và nó đã khơi dậy trong cô cái cảm xúc tha thiết bồi hồi và các bạn có biết không? À, Mỹ đã làm gì? Mỹ đã thì thầm theo tiếng, theo cái bài ca của người đang thổi. Và thì cụ thể thì thầm như thế nào thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy. Đúng chưa? Các bạn cũng đã thấy rồi đấy À mày có con trai con gái rồi mày đi làm nương ta chưa có con trai con gái ta đi tìm người yêu Em ném bao anh không bắt Em không yêu quả bao rơi rồi Đó đúng không ạ Lần đầu tiên sau một cái khoảng thời gian dài câm lặng Thì cô Mỹ cô ấy đã cất lên cái lời thì thầm mùa xuân đầu tiên Và các bạn ơi Nó thực sự là một cái gì ạ Nó thực sự là một cái cuộc đột phá trong cái tâm hồn của nhân vật này để rồi tiếng sáo lần hai tiếp tục thúc giục tiếng sáo lần hai là tiếng sáo gọi bạn đầu làng đó và tiếng sáo lần này thì không chỉ gần hơn mà còn dục dã hơn tha thiết hơn nó đã đánh thức trong mị những ký ức về quá khứ mị nhớ lại mình từng thổi sáo giỏi trai làng nhiều người mê ngày đêm đi theo mị từ núi này sang núi khác và chính tiếng sáo ấy cộng thêm với tác động của men rượu đã khiến cho gì ạ? À, đã khiến cho là gì? À, đã khiến cho à, Mị có cái hành động là bước vào buồng tối. Và đây là bước chân của gì? À, đây là bước chân của thói quen được hình thành từ chuỗi ngày đau khổ làm con dâu trừ nợ cho nhà thống lý. Đúng không ạ? Cũng giống như cái bước chân của thói quen của Chí Phèo á. Đáng lẽ cái ý định là gì? Đáng lẽ cái ý định là đến để chết Chém chết con mụ khọm già và chém luôn con thị nở cơ mà Nhưng mà cuối cùng lối mòn của tội ác lại đưa Chí Phèo đến nhà ba Kiến đấy Đúng không? Đưa Chí Phèo đến nhà ba Kiến và chúng ta thấy rằng là gì nhở? À rõ ràng là gì? À rõ ràng là là Chí Phèo đã đi theo cái cái lối mòn mà Đi theo cái lối mòn của của tội ác mà Bước chân của thói quen mà Đúng không ạ? Đó thì các bạn sẽ chú ý nhá Đây chúng ta thấy này Tuy nhiên Tiếng sáo vẫn có một sức mạnh riêng khi nó đánh thức trong Mị ý thức về bản thân, về thực tại cuộc sống của mình. Và Mị chìm trong suy nghĩ. Lúc đấy á, thì đột nhiên là Mị nhận ra đấy. Nhờ vào tiếng sáo Mị nhận ra được thực tại cuộc sống của mình đấy. Đúng không? Và lúc đấy cái cái điều đầu tiên mà Mị muốn làm sau khi Mị nhận ra cái cuộc sống của mình là gì hả các em? Đó là Mị đã muốn chết. Mị nói rằng nếu có nắm lá ngón Mị suy nghĩ rằng nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa Nhớ lại nước mắt chỉ ứa ra thôi Đúng không ạ? Và đó là một cái điều cực kỳ đau đớn đối với Mị Đúng không? Một cái cuộc sống không có tình yêu Nó đã dẫn Mị tới cái ý nghĩ như vậy Thế nhưng mà các bạn có thể thấy là trong cái chuyện ngắn này Thì nhà văn Tô Hoài đã hai lần để cho nhân vật Mị có cái ý định đó chính là tự tử Lần đầu tiên, vì sao Mị không chết? vì mị nghĩ đến cha và thương cha. Còn lần thứ hai vì sao mị không chết là bởi vì tiếng sáo đã thêm một lần nữa cứu sống mị. Được không ạ? À? Vì tiếng sáo lại vang lên. Đây là lần thứ ba nhé. Tiếng sáo gọi bạn, bạn yêu vẫn lừng lơ bay ngoài đường. Và bây giờ là một cái tiếng sáo rất gần, vang lên như tiếng gọi của tình yêu. Và tiếng sáo này đã tạo ra cái sự thôi thúc để Mỹ có cái hành động đó là đi đến góc nhà, lấy đi đến góc nhà, lấy ông mỡ, sắn một miếng bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Và bây giờ là cái thời điểm nhân vật này đã có được một cái nhu cầu về ánh sáng. Đúng không ạ? Chúng ta có thể hiểu là khi ngọn đèn thắp lên thì đó cũng là thời điểm mà gì? Cái ngọn đèn trong lòng Mỹ cũng đã được thắp lên. Đúng không? Thế nên sau đó dù cho có bị A Sử đánh đập và trói đứng vào cột đi chăng nữa thì cô ấy vẫn làm gì ạ? À cũng không thể thập dập tắt được cái ngọn lửa ở trong lòng của Mỹ. Đúng không? Sau đó thì chúng ta thấy rằng tiếng sáo lần thứ tư này, tiếng sáo này xuất hiện khi mà Mỹ đã bị trói rồi. Khi Mỹ bị trói đấy thì tiếng sáo vẫn dập dờn trong đầu Mỹ và nó không còn gì ạ? À nó không còn à, vang lên từ bên ngoài mà nó đã trở thành cái sự thôi thúc từ bên trong. Và sự thôi thúc ấy đã khiến cho Mị hối hả hơn trong việc chuẩn bị đi chơi mùa xuân. Mị quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa ở phía trong vách, Mị rút thêm cái áo. Và tiếng sáo lần thứ năm ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? À chị xin lỗi nhé, lần thứ chúng ta có thể thấy là gì ạ? Mị đã chị xin lỗi lần thứ tư là chưa có đi chơi nhé, chưa bị trói nhé được không ạ chưa bị trói nhá đây vẫn là cái thời điểm mà mỹ vẫn đang với những cái với những cái hành động mà rất là mang cái tính bản gọi là gì ạ một cái sự bứt phá của mình đây nhá và lần thứ năm khi mà bị a sử trói thì tiếng sáo vẫn xuất hiện và đưa mỹ theo những cuộc chơi những đám chơi nó dẫn dắt tâm trí của mỹ đến thẳng những cái khát vọng của tuổi trẻ khát vọng về những cuộc đi chơi mùa xuân và lẽ đương nhiên nó đã tạo ra cái sự thôi thúc mạnh mẽ để mỹ vùng bước đi và chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Khi chân Mị vùng bước đi là khi sức sống trong tâm hồn của Mị đã được bộc lộ trọn vẹn. Thế nhưng mà cuối cùng thì sao nhỉ? Cuối cùng Mị có thể vượt qua không các em? Suy cho cùng thì ở trong đêm mùa xuân này, Mị vẫn chưa có đủ cái sức mạnh để có thể vượt qua được cái sự áp chế từ cường quyền, bạo quyền và thần quyền. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là nó cũng là một cái sự đột phá đối với nhân vật này và đấy, chị vẫn thường nói với các bạn, nhà văn Lỗ Tấn nói rằng tia lửa nhỏ hôm nay sẽ báo hiệu cho một đám cháy lớn ngày mai. Và thực sự là chúng ta đã thấy có được một cái đám cháy lớn ở trong đêm đông khi mà Mỹ đã làm gì nhỉ? À, Mỹ đã quyết định là cắt dây chói cho A Phủ. Đó là một cái hành trình mà Mỹ đã giải thoát cho người và cũng chính là à giải thoát cho chính mình. Nhá, ok chưa ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị như vậy nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị như vậy nhé. Đó, thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta có thể thấy rằng là à, đây là những cái nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong đêm tình mùa xuân. Sẽ còn thêm một cái chi tiết nữa đó là khi mà Mị tỉnh dậy á, hình ảnh người cởi trói cho Mị là người chị dâu này cũng là một chi tiết rất đáng chú ý cần phải bàn luận này. Hay là cái chi tiết Mị cựa mình xem là mình còn sống hay đã chết thì nó cũng là một cái biểu hiện cao nhất của lòng ham sống. Đúng không ạ? Sợ chết chính là biểu hiện cao nhất của lòng ham sống Đó, thế nên là chúng ta có thể thấy rằng là đó cũng là những cái chi tiết mà chúng ta cần phải để ý nhưng mà suy cho cùng thì Mị vẫn rơi vào cái trạng thái câm lặng và sau đó cần phải đến đêm đông với khi mà Mị tìm được thêm cái người đồng hành, người đồng hành cùng mình. Đúng không ạ? Và phải trải qua một cái quá trình đủ thì lúc bấy giờ nhân vật này mới có được cái sự đột phá mà. Được chưa ạ? Đó thì chúng mình sẽ uh, sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Vậy là ở trong ngày hôm nay thì chị em mình đã cùng với nhau tìm hiểu về hình ảnh nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân. Đây là một cái nội dung cũng rất là quan trọng mà các bạn cần phải ôn tập để chúng ta có thể chuẩn bị cho những cái bài kiểm tra sắp tới và đặc biệt là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Chị nghĩ là với cái sự uh, gọi là giảng với cái sự hướng dẫn của chị thì các bạn cũng đã nắm được thêm ôn lại một lần nữa cùng với chị rồi đúng không nào? Và chị nhắc lại một lần nữa nhá. Đây là cái bộ tài liệu các bạn sẽ được tặng miễn phí khi đăng ký khóa học 10 ngày. Và ngày hôm nay bạn nào tham gia buổi học này mà đăng ký khóa học 10 ngày thì chúng mình sẽ được tặng thêm một cái cuốn này duy nhất trong ngày hôm nay. Nên là các bạn có thể chủ động cáp lại màn hình đi. Rồi sau đó nhắn tin luôn về cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá. Hoặc là nhắn tin cho chị qua cái nick Minh Hiên Nguyễn á để chị có thể giải đáp và phản hồi cho các em nhé. Đúng rồi, khóa học 10 ngày sẽ là một cái khóa học riêng biệt, chúng ta sẽ học lại toàn bộ kiến thức nền và chúng ta sẽ lượt lại về phương pháp làm đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Chúng ta sẽ học vào đầu tháng 6 trong một cái lớp học kín để có thể học cùng với nhau thật là sung và chắc là cũng sẽ học trong cái thời gian kiểu kiểu như thế này các bạn ạ. Nhưng mà đương nhiên dung lượng của chúng mình là uh, dung lượng của chúng mình là sẽ học ừ, phải tầm 4 3 đến 5 tiếng cho một buổi cơ chứ không phải là hơn một tiếng như thế này đâu. Nhá, ok chưa ạ? Hiện tại thì khóa học này vẫn đang được ưu đãi là 799 nghìn và chúng mình sẽ được tặng một cái bộ ấn phẩm 12 cuốn này nhá, miễn phí nhá. Và nếu ngày hôm nay các bạn đăng ký thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái cuốn bộ đề này nữa Nên chị nghĩ nếu mà được thì các bạn cứ chủ động đăng ký đi Bởi vì chúng ta cũng chưa cần gấp gáp và chuyển học phí ngay Nên là các em có thể thư thư uh, sang tuần hoặc là cuối tuần các bạn hoàn thành cũng được để vào lớp để nhận cái bộ này được không ạ? Nhưng mà ý là các bạn đăng ký trong ngày hôm nay là các bạn sẽ được tặng cái bộ này Thế nên chị nghĩ là các bạn nên chủ động đăng ký luôn để chúng mình có một cái slot được nhận thêm một cái bộ đề trọng tâm này Thì đây là một cái bộ đề mà bao gồm có 10 đề Đây các bạn có thể thấy này, đấy hướng dẫn kỹ năng xử lý đề thi này Ví dụ như đề số 1 ở đây đó câu chuyện về nắm muối thì mình sẽ có cách gợi ý đáp án này đọc hiểu từng câu luôn hay là về phần bài nghị luận xã hội thì chúng mình sẽ có ở đây đó chính là đoạn văn luôn và bài nghị luận văn học thì chúng mình sẽ có bài văn ở đây luôn thì đây là một cái cuốn bộ đề trọng tâm trong năm nay thì các bạn cũng có thể sử dụng nhá. Đấy chị nhắc lại, bạn nào đăng ký trong hôm nay thì chúng mình sẽ được tặng quyển bộ đề này nhá. Và nhớ xác nhận lại là em có tham gia trong phần phát ngày hôm nay thì mới được tặng nhá. Chú ý giúp chị là như thế. Ok chưa nào? Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời uh, dừng a à, 10 ngày học có kịp không? Chắc chắn là kịp. Em cứ yên tâm, chị đã dạy khóa này đến năm thứ này, năm nay là năm thứ năm rồi. Và năm nào thì cũng có khoảng gần một một nghìn các bạn học cùng với chị sung kinh khủng luôn. Và đến cái thời điểm đấy thì các bạn hãy dành thời gian để tập trung cho môn văn trong 10 ngày nhé. Năm nay thì sẽ được tặng thêm hai buổi nữa là 12 buổi đấy. Thì các bạn sẽ cố gắng là dành cái thời gian đó. Mình nói luôn, bây giờ mình đăng ký để mình chuẩn bị một cái lượng thời gian để mình biết được là à, đấy là cái thời điểm mình sẽ phải tổng ôn lại toàn bộ về môn văn. Ok không ạ? Thì chị mong là sẽ được gặp các bạn trong khóa học đấy Cô Duy ơi em yên tâm Hãy đặt lòng tin vào chị một lần đi Chị tin chắc chắn là em sẽ cực kỳ hài lòng với khóa học này Vì thì chị đã dạy 5 năm rồi chứ không phải là năm đầu tiên Và năm nào cái kết quả cũng cực kỳ tốt nhiều bạn còn bảo là cái vía của khóa học 10 ngày tốt ạ, kiểu thế á. <laughs> được không ạ? Rồi, trên tinh thần là như thế nhá. Thì các bạn có thể chủ động nhắn tin về để được tư vấn để trong ngày hôm nay được tặng thêm cái cuốn này luôn nhá Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình ở trong buổi học ngày mai nhé. Bye bye.